Em à, Toàn Yên Tiến xin chào quý anh chị nhé Đây là cách kiểm tra ong à, mật đây các bạn này Xem là vừa kiểm tra ong chúa và xem mật của mình như nào các bạn nhé Xin quý anh chị xem và nhớ ủng hộ kênh của Toàn Yên Tiến nhé Đây con cảnh em trực tiếp quay ổ ong này Anh kiểm tra được hai cầu rồi các bạn nhé hai cầu rồi chúng ta là mật à, số lượng mật được rồi chắc tuần sau anh quay được không Nghe nó bay giữ quá có mùi để xong nó là chích quay lên đầu của anh kiểm tra kỹ thuật kìa các bạn đó anh nhìn em thấy kiểm tra đó bị đó em hơi dữ lấy màn cho ăn đi không chịu lấy cái màn hả lấy màn đi lấy màn cho ăn đi quay vào mặt vì nó đã chích rồi nó giữ lắm các bạn nhá nó bị à, cái à, cái mùi của nó đó đó em đây đứng trên đầu nó bị rồi em nuôi đây em nuôi nghe ngửi mùi này nó tấn công các bạn nhé em quay xa chút à, quý anh chị thông cảm nhé đây thì nhà đấy cũng được ba ổ các bạn ạ ba ổ ong á này, em zoom to này quý anh chị nhìn xem thôi chứ giờ sợ quá bị rồi anh à, kỹ thuật anh cũng bị rồi nhá à, như quý anh chị đã thấy thì anh quay à, toàn cảnh đấy ạ giờ phải à, đội mũ các bạn nhé để quay để kiểm tra nhưng nguy hiểm quá rất nguy hiểm ạ để phải à, chụp à, màn vào các bạn nhé à, nguy hiểm lắm nó chích là chích ghê lắm ong nhà nuôi nhưng mà thật sự chưa thuần đâu quý anh chị ạ chú nghĩ nghĩ thuần như vậy nó ong là không cho ăn gì các bạn nhé để tự nhiên ạ ừ, cầu cái đồng quân đấy hai cầu nhiều mặt rồi à? được hai cầu rồi nhé các bạn nhé chuyển ra ngoài đi chuyển ra ngoài cùng chuyển ra ngoài cùng cho nằm mật chuyển ra ngoài cùng đấy nó nằm mật ổ trong bây giờ nằm ít hơn để con ừ. ôi để con ném một cục Ủa, nhiệm vụ hẳn chỉ có đề Ồ, quân nhiều để con thôi mật thì hay hay cầu ngoài các bạn nhé Đối quân để... ừ, quân nó bu và bảo vệ ờ, con rất nhiều hơn là mật chuyên gia bị à, cay mắt rồi các bạn nhé vì thích nhiều nó phải bôi dầu gió vào mắt thì hơi bị đấy ra heo ra chích vài phát để ừ, cho khỏe người heo cái này là nuôi ong chúng ta phải à, có kinh nghiệm các bạn nhé không kinh nghiệm thì à, như anh mới thấy là ổ này nó quân nhiều mà không có mật thì chúng ta phải chuyển ra ngoài để nó làm cả mật cả đẻ con nhé các bạn nhé cho nó đồng đều ạ ổ để trong chúng ta cái cầu này thì trong cùng mà cốt hơn thì ong nó chế vào wow. nhiệm vụ để để được chưa thì nó anh về để một lúc nó bay dầu gió dầu gió nó bay hay mùi chứ cái ừ. nó cũng bị con nữa tay đó chuyện bình thường <laughs> heo ra đây heo cho cắn vài phát cho béo cho béo lên rồi nó chuyển ra rồi ừ. đang quay heo thích vào đây Mày muốn làm giáo sư nuôi ong hả? Nhìn như mà nhìn Mình nói heo nhìn nhìn nhìn Đây là uh, chuyên gia thạc sĩ đặng trường uh, chuyên gia về ong nuôi các bạn nhé tại nhà. Để mình ngáo đồ mất nhiều chứ nên là cái cái kinh nghiệm là hôm nay em sẽ chia sẻ cho quý anh chị xem thêm cái à, ong nhá ong là chúng ta thấy à, cầu nó chuyên đẻ ong này chúng ta phải không có nằm mật thì chúng ta phải ừ, chuyển đổi cái cầu ra vị trí khác nhé cho nó làm cho đồng đều và cả đẻ con cả uh, nằm mật em không dám đứng gần phải đứng xa xa chút ạ anh bị uh, trích anh bị trích bốn năm phát rồi các bạn ạ giờ anh kiểm tra xong anh để để lại vị trí cũ của nó nhé các bạn nhé anh đang để lại vị trí cũ anh bỏ cầu lại cho sắp xếp cho đúng vị trí mình thì đổi cầu thôi ạ để ông nó làm ờ, đẻ con mới làm mật cho nó đúng quy trình các bạn nhé giờ bắt cho heo một hai con vào màng vào người để heo ấy À, tiếp tục uh, kiểm tra ổ mới bên đây nhé. Ổ khả năng mất dấu rồi Ừ, ổ đây khả năng. Quân nhiều. Quân chắc nhiều. Cái này ba cầu à? lâu ngày cái cái sáp ong nó dính vào nhau làm nó tự dính vào nhau nó cầm nó khó các bạn cầu mới à cầu mới ạ à? cầu mới mà mặt nhiều thế à nó thấy quân ít thấy quân ít thì quân nhiều đâu em sẽ đứng ở đây góc độ đây quý anh chị xem nhé Dạ, sẽ nhấc từng cầu đấy quất ít thôi trời ơi trời ơi trời ơi cái gì đâu mà Đấy, ít hay, kém hay. kém mặt nhiều các bạn nhé kiểm tra mật thế mật nhiều thôi không phải hà, hà, ổ này tách ra giờ đậy và hai hai ổ vào một ra quân ít anh chưa cái thằng củ tông thì mất mất vấn đề ừ. mật nhiều các bạn nhé số lượng mật nhiều đấy nó quay được hai cái hai ổ thì hai cờ hai được hai hai chai không ừ. chắc tuần sau quay được các bạn ạ cũng phải quay mùa này mùa này mùa hạn mà chúng ta mà không quay thì nó ăn hết ăn dần các bạn nhé những ngày mà nắng quá nó không đi làm được mật thì nó phải ăn thôi mà mình làm hết thì nó phải đi Đây, quân nhiều các bạn này cầu cuối cùng này quân nhiều này đẻ con phải không thường thường ở trong này hay đẻ con đấy đẹp hơn cái ừ. cấu này cái bữa nhất cố cố bọc cố bên đây bỏ quá đó cái bóng con là để để cái giống để theo ướp á còn anh à, đang à, kiểm tra các bạn nhé giờ bốc một số à, ong ấy bỏ vào cho heo heo chơi không dạ. có chơi ong không để bốc bỏ vào người cái kêu bác trường bỏ cười cười coi cười áo lá để bốc bỏ ngực luôn thử thách xem thử xem là nó thích heo không rồi quy trình à, kiểm tra là ngon rồi các bạn nhé được hai cầu phải không hai cầu quay đẹp ba cầu thì chúng ta nên quay hai cầu nhé thì cũng được cho đẻ con cũng được để phát triển một ổ cầu kia thì cứ cho nó ấy thôi cho cho cho nó cho nó nằm mật thôi anh muốn đồng đều thì cả đẻ con cả nằm mật thì cái cầu nó đảm bảo hơn tuần sau là quay là đẹp rồi đẩy hai quần sợ hao mật đừng có tin anh đừng có làm như anh trường anh trường là bữa hôm bị hao mật đó đầy mật rồi mà không chịu quay đâu nó, nó ăn làm con nó ăn mất thấy có mật ờ, quay luôn đi đừng có để nữa có mật thì chúng ta nên quay đi không để nữa rồi cuối video ờ, kiểm tra ờ, ong chúa và mật ong này để tuần sau đã quay đã xong kết thúc ở đây nhé xin quý anh chị và em này thấy hay thì hãy tặng em Tony Tiến một like ạ và anh chị em nào chưa bấm nút chuông tiện bấm nút chuông để là người đầu tiên nhận được video mới nhất từ kênh của Tony Tiến sẽ đón nhé em xin chào ạ